cho thuê 7.000 m2 đất trống, mặt tiền Nguyễn Văn Linh quận 7, diện tích 1 50 m, dài 140 m. Giá thuê 175 triệu một tháng. Phù hợp làm bãi đậu xe, gara sửa chữa ô tô, vật liệu xây dựng. Liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.